Xin chào anh em Để cái video này tôi uh, giới thiệu cho anh em về một cái bộ tài xỉu nghiêng về bên tài hay là nghiêng về bên xỉu để cho anh em đi đến sân chơi anh em có thể là đưa cái bộ hột này vào để cho người ta lắc để anh em ở ngoài anh em có thể là đoán được cái tỷ lệ để đoán được cái tỷ lệ của nó về tài hay là về xỉu để anh em có thể là đặt tài đặt xỉu nó hiệu quả hơn nhé đấy thì đây thì ờ, tôi sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ tài xỉu nghiêng tài nghiêng xỉu cái bộ hột tài xỉu nặng nhẹ chung chung là cái, cái bộ hột nhẹ tài hoặc là bộ hột nhẹ xỉu anh em nhé đấy, nó nghiêng về xỉu thì uh, cái bộ hột này tôi đã làm nó nghiêng về xỉu 70 phần trăm đấy 70 phần trăm là như nào khi mà anh em đi lắc thì là anh em lắc 10 chén thì trong đó nó có sẽ có 7 chén xỉu và 3 chén tài thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đưa vào sân chơi người ta kiểm tra đăng tích thì hoàn toàn là không có cái gì không có tang hoàn toàn là không tang anh em nhé đấy, hoàn toàn là không tang thì à, đây thử cho anh em nước muối này đấy, thử anh em nước muối này đấy. thử anh em nước muối ok đúng không em đó đó nổi rất đều muối nam châm này đây anh em nhé nam châm và vâng, cuối cùng là dọn đèn đấy dọn đèn thì nói chung là anh em ờ, đảm bảo cho anh em là cái bộ hột này nó trong suốt 100 phần trăm luôn cho anh em nhé đó trong suốt 100 phần trăm Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu ờ, bộ hột nghiêng xỉu này hay là bộ hột nặng xỉu này để cho anh em ờ, thấy được cái tỷ lệ của nó tỷ lệ à, nghiêng xỉu của nó bao nhiêu phần trăm để, cho anh em ở ngoài anh em có thể là anh em có thể đoán được và anh em có thể chơi được anh em đoán được tài đó là xỉu nó với có tỷ lệ là cao nhất cho anh em nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cái bộ hột này khi mà anh em lắc thì anh em không cần phải lắc mạnh hay lắc nhẹ gì cả anh em cứ lắc như này Đấy, anh em lắc như này cũng được tỷ lệ của nó về xỉu cho anh em nghiêng xỉu cho anh em lên 70 phần trăm nhé mở cho anh em này xỉu đúng không anh em tiếp tục như thế Đấy, anh em lắc mạnh hay là lắc nhẹ không thành vấn đề gì cả anh em chỉ cần đưa bộ hột này vào thôi Đấy, còn cái cách lắc khi mà người ta lắc cái bộ hột này cái bộ hột tài xỉu uh, nhẹ xỉu này thì là nó sẽ là 70 30 cho anh em để anh em ở ngoài anh em đặt để là chuẩn xác nhất nhé mở cho anh em này ba ba hai đúng không anh em vẫn xỉu hai chén xỉu này mở cho anh em này ba chén xỉu này bốn chén xỉu này bốn chén xỉu lên uh, tài là bốn một này năm một này sáu một này bảy một này 7 72 này Đấy, 82 thì uh, tôi đã test 10 chén thì tỷ lệ nó lên được 82 thì uh, có thể là có chén này có thể có 10 à, chén này thì nó sẽ lên 10 uh, 80 có chén thì nó lên 70 thì nói chung là nó tầm tầm khoảng tầm 70 đến 80 phần trăm để, để cho anh em lắc cái bộ hột tài xỉu uh, nặng nhẹ này để nó